Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, hôm nay à, Dũng sẽ chia sẻ một cái video đó là những cái lời khuyên dành cho các nhà đầu tư dưới 3 năm kinh nghiệm. Những các bạn đã thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán ấy, thì việc để nhìn rõ được cái xu hướng đặc biệt là khi mà xu hướng thay đổi của thị trường đó là phần rất quan trọng trong quá trình đầu tư. À, trước đây thì à, trong quá trình đầu tư thì à, Dũng tham gia vào thị trường có những giai đoạn kiếm được rất nhiều tiền nhưng khi mà thị trường chung nó đạt đỉnh và nó có dấu hiệu quay đầu tức là chúng ta gọi là chuyển sang xuống khác thì Dũng lại không những không bán ra lại tiếp tục mua cổ phiếu vào và chỉ trong thời gian ngắn thì lúc đó cổ phiếu nó giảm và toàn bộ cái lợi nhuận của mình gần như là nó bốc hơi một cách nhanh chóng và có một số trường hợp thì thậm chí thì bị thua lỗ thì hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn làm sao để chúng ta nhận biết khi mà thị trường tạo đỉnh khi mà những tín hiệu mà nó có xuất hiện trên thị trường để chúng ta biết chúng ta bán ra thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là khi mà thị trường tạo đỉnh á, thì điều gì chúng ta cần phải lưu ý thường thì trong đoạn này á, mọi người sẽ tập trung thấy rằng là trên báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn những cái thông tin tương đối tích cực đặc biệt là các công ty chứng khoán giật những cái tít đó là thị trường sẽ vượt qua rất cái mốc nọ mốc kia các chuyên gia môi giới các uh, báo mạng cũng có những cái thông tin khá là tích cực về cổ phiếu làm ăn uh, tốt về những thông tin mà chúng ta thấy rằng là, là tràn ngập toàn những cái thông tin mà ờ, rất là tuyệt vời đấy là những cái cái điều mà bạn sẽ nhận thấy hoặc là khi mà thị trường đã đỉnh thì uh, chúng ta biết rằng là sẽ có những cái cổ phiếu chúng ta là siêu cổ phiếu đang xuất hiện sẽ được tặng những mẫu hình được tặng mô hình được tặng uh, doanh mục được uh, tặng rất nhiều thứ và có những cái uh, cổ phiếu đã có ăn hàng trăm phần trăm hàng nghìn phần trăm lợi nhuận tất cả những điều chúng ta thấy cực kỳ tích cực nó diễn ra trong thời gian rất ngắn khi mà thị trường chung ta đỉnh đấy là cái điều tiên mà chúng ta sẽ thấy được thế thì chúng ta sẽ nhìn là sau khi mà chúng ta thấy thị trường ta đỉnh thì đầu tiên chúng ta thấy là các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút và tạo đỉnh thế thì vì sao các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút tạo đỉnh những cổ phiếu dẫn đầu là những cổ phiếu tăng rất là mạnh rồi ạ có thể 30 40 phần trăm nhiều hơn trong thời gian rất ngắn thì chúng ta gọi là những cổ phiếu dẫn đầu nước rút tạo đỉnh à, các cổ phiếu đầu cơ tăng rất mạnh đúng không các đầu phiếu đầu cơ đầu cơ là những cổ phiếu mà chất lượng thấp à, giá ấy, rẻ và bắt đầu nó có xuống tham thì đây là những hai đặc tính mà chúng ta cần quan tâm thế thì khi mà thường chung là đỉnh thì chúng ta còn một đặc tính gì nữa ngoài tâm lý hưng phấn à, mọi người đưa ra những cái cực kỳ tích cực nữa thì có một cái tâm lý nữa đó là à, nó xuất hiện một vài phiên phân phối vậy cái phiên phân phối là gì à, phiên phân phối là gì thế thì để trước khi mà chúng ta nắm rõ được phiên phân phối thì các bạn sẽ cần hiểu rõ hơn một số ví dụ để các bạn sẽ thấy rõ được là chúng ta nắm rõ được phân phối và chúng ta có kế hoạch đầu tư thay vì các bạn thì à, các bạn không hiểu thì các bạn thấy là sau những đợt phân phối đầu tiên của thị trường nó còn rất nhiều thời gian trước khi nó kết thúc thì bạn bán ra sớm quá rồi sau đó thì lúc mà chúng ta mua lại thì rõ ràng là chúng ta có thể gặp cái dạng cuối của chu kỳ nên việc mà chúng ta nắm rõ được phân phối nắm rõ được dòng tiền nắm rõ được cái giai đoạn của cái ờ, lúc mà thị trường phân phối này nó giúp chúng ta cải thiện cũng như là uh, giữ được cái lợi nhuận của chúng ta trong quá trình đầu tư cũng như là chốt lời một cách đơn giản nhanh chóng nhất thì việc mà phần lớn phần lớn các nhà đầu tư 2 đến 3 năm kinh nghiệm khoảng chiều xuống thì gần như không biết điều này và thậm chí là có những nhà đầu tư lớn hơn cũng không nắm được cái điều này thì hôm nay chúng ta sẽ có thể nhìn nhận à, một số các đặc tính sau trước khi mà chúng ta chia sẻ về thị trường Việt Nam Ok nếu các bạn nào đang xem cái video này thì chúng ta hãy xem hết bởi vì khi mà chúng ta xem hết chúng ta hiểu rõ thì uh, nó sẽ làm thay đổi cái tư duy cũng như là cái cách nhìn về thị trường của chúng ta câu hỏi là thị trường đã đắt hay rẻ câu hỏi như vậy ở trong đầu tư chứng khoán nó không có đắt hay không có rẻ mà nó quan trọng là xu hướng cổ phiếu chúng ta đang ở đâu thế thì bây giờ chúng ta thấy là quan sát vào cái chủ chỉ số vn index vào tháng 7 năm 2015 các bạn sẽ nói về quá khứ trước bởi vì uh, thực tế các quy luật của trong quá khứ nó luôn luôn gì ạ à, luôn luôn lặp đi lặp lại trong tương lai một số các bạn bảo là nó không đúng trong tương lai bởi vì chúng ta không bao giờ nghiên cứu hành vi của các thị trường cổ phiếu thị trường cổ phiếu nó tuân theo ba quy luật quy luật thứ nhất là quy luật cung cầu quy luật thứ hai là quy luật gì ạ à? nhân quả và quy luật thứ ba là quy luật nỗ lực thành công vậy ba quy luật đó được chưa ba quy luật đó nếu mà chúng ta không nắm rõ được thì chúng ta bảo là làm sao mà nó có thể giống được thì nếu các bạn nào chưa nắm rõ được thì hãy xem lại những video mà Dũng chia sẻ trước đó để chúng ta nhìn rõ hơn đầu tiên chúng ta sẽ nói thật nhanh ạ đó là quá trình chạy nước rút à, thì chúng ta thị trường nó vẫn đi ngang đi ngang đúng không đi ngang đi ngang rất là dài đúng không vẫn trong xu lên sau đó thì nó dấu hiệu tăng tốc hay chúng ta gọi là chạy nước rút thì trong quá trình chạy nước rút như này thì vì sao nó lại tạo ra quá trình nước rút này bởi vì lúc này có rất nhiều cái nhận à, đầu tư cổ phiếu tăng rất mạnh hay chúng ta gọi là vùng quá mua quá mua tức là cổ phiếu đang rất là nóng và sau khi chúng ta gọi là chạy đúc rút này thì nó sẽ xuất hiện cái phiên phân phối đầu tiên đây chúng ta phân phối số 1 khối lượng tăng so với phiên hôm trước giá giảm đây chúng ta gọi là phân phối đầu tiên sau quá trình phân phối này thì thị trường nó thường là không giảm ngay và nó lại tiếp tục kéo lên tiếp tục kéo lên và phần lớn nhà đầu tư bán ở đây sau nó kéo lên thì tiếp và chúng ta lại mua ở trên đỉnh này và tiếp tục nó lại phân phối thứ hai đây phân phối thứ hai là giảm tiếp ạ khối lượng lớn và giá giảm và phân phối thứ ba à, đây là không phải phân phối thứ hạng nó sẽ có những cái điểm phân phối à, tiếp theo ở đây chúng ta thấy là phân phối này và những cái điểm mà khối lượng tăng giá gì à, giảm thì chúng ta gọi là phân phối hoặc là đầu phiên giá đây đây là dạ, đây là đầu phiên tăng rất mạnh cuối phiên giá giảm thì đây chúng ta gọi là phân phối à, phân phối thứ tư thì thông thường thì mỗi cổ phiếu nó ở à, thị trường chung đó, nó có từ 3 đến 5 phiên phối một số trường hợp thì nó kéo dài hơn thì những cái phiên phân phối thứ một thứ hai thứ ba đó là những lúc mà chúng ta cần phải gì ạ À, lưu ý và việc mà chúng ta đầu tư loại này chúng ta phải nhìn xem là cái cổ phiếu chúng ta nó đang nằm ở vùng nào tức là chúng ta gọi là vùng tích lũy hay là vùng là chạy nước rút hay là quá trình gọi là suy thoái rồi thì chúng ta có thể xem lại một cái bài đó là chu kỳ của thị trường trong những video mà Dũng chia sẻ trước bởi vì các bạn không thể là học một hôm này là các bạn sẽ nắm rõ được hết mà các bạn cần phải nắm rõ từng phần trong chiến lược đầu tư của mình thế thì khi mà của quá trình phân phối thứ năm tức là cái dòng tiền đã chuyển từ nhà đầu tư lớn nhà cái sang nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi thì bắt đầu thị trường bắt đầu bước vào chen giảm thế thì có phải thật ra là cái việc mà thời điểm này ờ, kinh tế vĩ mô nó rất tốt nhưng thời điểm trong khoảng một tháng kinh tế vĩ mô nó lại rất xấu cái điều đó nó diễn ra hay không chắc chắn là không thể diễn ra được mà nó liên quan đến chu kỳ của thị trường à, tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy những cái cổ phiếu nó tạo ra quá trình chạy nước rút đấy đây chúng ta sẽ nhìn một chút quan sát một chút ạ giả sử như thị trường nó đang cổ phiếu này cổ phiếu ACB Vietcombank khi cổ phiếu Vietcombank nó bước vào một chu kỳ tăng được chúng ta đã học về thứ nhất là tạo ra nhịp thứ nhất và các bạn đã biết là khi cổ phiếu tạo ra nhịp thứ nhất có thể có những đợt sách ao đấy giống như là như vậy và nó tạo ra một nhịp thứ hai cái quá trình chạy nước rút này này nó tạo ra sự tăng trưởng của thị trường chung và khi cái cổ phiếu chạy nước rút này này nó sẽ có quá trình phân phối có thể mất còn đây chúng ta phải mất tận hai tuần trước khi nó bước vào suy thoái thì thị trường chung nó cũng bước vào hai tuần trước khi nó bước vào suy thoái khi thị trường chung nó bước vào suy thoái này và cái, do những cái cổ phiếu dẫn đầu nó suy thoái và dẫn đến là chúng ta thấy là kết thúc chu kỳ thì sẽ có những cổ phiếu mà nó vẫn chưa uh, kết thúc và nó chạy tiếp nên cái việc mà chúng ta nên bán những cái cổ phiếu mà nó đang gọi là chạy nước rút giả sử như ở chúng ta đang thấy là tí nữa chúng ta ờ, như là ờ, hòa phát chẳng hạn thế đấy là những cổ phiếu chạy nước rút hoặc là masan một số cổ phiếu khác chúng ta cần phải thoát ra và khi chúng ta mua một cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ giảm bớt tỉ trọng nó đi ở đây chúng ta cũng thấy tương tự này tất quá trình sideways đi lên ở ờ, những nhịp này chúng ta thấy là rõ ràng đi lên nó lại tiếp tục tăng đi lên tiếp tục tăng và cái thời gian này rất dài nhưng trong quá trình nó chạy nước rút này chúng ta thấy quá trình tăng tốc à, tăng tốc rất là mạnh à, đi lên rất mạnh và chúng ta lại thấy một cái nhịp, nhịp à, phân phối đầu tiên khối lượng à, đây đỏ đấy khối lượng giảm à, tăng giá giảm và tiếp tục chúng ta sẽ có phân phối thứ gì ạ thứ ba thứ hai thứ ba và thứ tư tất cả những quá trình phân phối này nó sẽ cho chúng ta thứ nhất là dòng tiền từ nhà đầu tư tổ chức đang bán cho các nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư nhỏ lẻ và việc mà chúng ta không biết chu kỳ không biết nắm rõ về cơ hội đầu tư là chúng ta sẽ dẫn đến là cái sự thất bại nó là hiện hữu mà Dũng biết rằng đã có rất nhiều các bạn khi đến vùng này rồi lãi đến 3 40 phần trăm tận 50 phần trăm thậm chí cả Dũng á, thì đến cái đoạn này vì chúng ta lãi quá nhiều thì dẫn đến chúng ta lại tăng quy mô lên ở trên vùng đỉnh này và khi mà thị trường nó chỉ cần giảm về đây thôi ạ hoặc là giảm một nhịp này thôi là toàn bộ lợi nhuận hàng trăm phần trăm của chúng ta đã biến mất trong thời gian rất là ngắn trong khi đó chúng ta tích góp từ đáy này lên đây phải mất 4 năm tháng hoặc là rất nhiều tháng chúng ta mới kiếm được 5 60 hoặc 100 phần trăm thì chỉ trong thời gian rất là ngắn chúng ta đã bay hết tài sản những cái điều này bản thân Dũng đã từng trải qua và Dũng biết phần lớn các nhà đầu tư mới tham gia thị trường à, một thời gian ngắn chúng ta không hiểu rõ điều này nên cái việc mà chúng ta mất tài sản chúng ta mất cổ phiếu hoặc là à, khi mà cổ phiếu chúng ta bán ra quá sớm hoặc là khi mà chúng ta không bán được cổ phiếu cổ phiếu chạy dẫn đầu nó rơi là chúng ta sẽ bị thua lỗ các bạn đã hiểu việc này không ạ nếu bạn nào đã hiểu nó nắm rõ được thì hãy comment cho Dũng một cái số là số 1 đúng không ạ để Dũng biết rằng các bạn đã hiểu rõ về phân phối chưa bạn nào chưa hiểu rõ thì phân phối thì cho comment số 2 để Dũng sẽ chia sẻ những phần tiếp theo và bạn biết rằng là trong quá trình dẫn đầu đấy, đấy thì thị trường nó luôn luôn nó tạo ra những cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút và khi mà cái cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút nó suy thoái nó giảm thì thị trường chung nó cũng bước bước vào suy hướng giảm đấy là cách thức để chúng ta nhìn nhận là cái đặc tính của cổ phiếu thế thì việc thị trường của chúng ta thì sao rõ ràng thị trường chúng ta nó đang gì ạ đang đi ngang đi ngang và đây là những cái giai đoạn bắt đầu nó tăng tốc chạy tốc đấy bắt đầu tăng tốc chạy tốc thế câu hỏi đặt ra là phiên này có thể phiên phân phối hay không về cơ bản thì chúng ta vẫn uh, rõ ràng là khối lượng so với phiên hôm trước nó cũng trông chưa phải tăng quá mạnh thì chúng ta có thể gọi là phân phối hoặc là chúng ta chưa đặt ra phân phối cũng không sao cả tuy nhiên thì đây là những tín hiệu để cho chúng ta biết là thị trường chạy nó rút nhà đầu tư cá nhân thì cũng rất nhiều người rất là hăng hái rất nhiều người vẫn thấy vui vẻ hạnh phúc khi mà chúng ta đã có lợi nhuận trong cái thời gian vừa qua tuy nhiên thì một số các nhà đầu tư vẫn đang nghi ngờ đúng không đang nghi ngờ chỗ này là không biết thị trường có đạt đỉnh hay không hay là nó có những phiên giảm mạnh như thế này thì thực sự nó có diễn ra hay không đấy là cái sự nghi ngờ rất lớn nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong quá trình chạy nước rút này thì chúng ta cần phải xem là những cổ phiếu nào đã tăng tốc và đến cái vùng đỉnh để chúng ta bắt đầu có uh, cần phải bán ra như là chúng ta thấy là những cổ phiếu Hòa Phát đó là những cổ phiếu dẫn đầu dẫn trước đúng không ạ nó đã có dấu hiệu chạy uh, gần đỉnh tuy nhiên thì cái vùng đỉnh này nó vẫn có thể dao động mất rất nhiều gian tại vì cổ phiếu này cổ phiếu tăng trưởng việc mà chúng ta sử dụng chiến lược đó là giảm bớt tỷ trọng và chúng ta đợi tích lũy chúng ta mua sao không sao cả bởi vì những cổ phiếu này có thể trong khoảng độ uh, quý hai ba quý tới nó có thể tăng rất là mạnh nhưng chúng ta có thể là giảm bớt cái tỷ trọng hoặc là bán hết ra để đợi một chu kỳ khác chúng ta mua vào có an toàn hơn những cổ phiếu như MSN bắt đầu nó cũng đã dấu hiệu chúng ta thấy là khi đi lên như này những cái dấu hiệu là chuẩn bị phân phối chúng ta sẽ thấy rằng là trong đoạn này những cổ phiếu này chúng ta gọi là đã chạy nước rút rất là mạnh ACB hôm trước cũng đã chia sẻ rồi cũng đã dấu hiệu chạy nước rút và chúng ta thấy là tăng tốc ở đoạn này chúng ta cần phải giảm bớt tỷ trọng lên để chúng ta ờ, không bị ờ, ảnh hưởng bởi những cái cổ phiếu này bởi vì những cổ phiếu này nó đã có một cái gì ạ cái tăng khá mạnh từ những điểm mua ờ, khá là tốt ở đây thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải quan sát những cổ phiếu nào thế thì trong vừa rồi chúng ta cũng đã có rất nhiều các cổ phiếu nó vẫn đang có những nền tích lũy khá là tốt như là chúng ta là FPT đúng không FPT là cổ phiếu tích lũy khá tốt có điểm mua tuy nhiên thì trong đoạn này thì cũng khá nhiều nhà đầu tư gì ạ chúng ta gọi là nhà đầu tư cá nhân à, chúng ta đeo bám mà khi một cổ phiếu có quá nhiều đeo bám thì nó chưa lên được thế thì cái việc định giá cổ phiếu này không phải là chúng ta mua ở đây hay là mua ở những vùng rẻ này mà chúng ta mua ở những cái điểm này cái độ an toàn rất cao thế thì việc mà chúng ta mua ở vùng này khi nó rơi xuống chúng ta mua không không tuyệt đối không mua và chúng ta tiếp tục đợi tiếp tục theo dõi để khi mà cổ phiếu này nó tiếp tục xu hướng tăng thì chúng ta mới mua còn trong trường hợp mà cổ phiếu bị gãy cái nền này này xấu nhất là gãy cái nền này rơi xuống chúng ta phải bán ra những cái khả năng xác suất bị gãy cái nền này hay là bị giảm ở trên cái vùng hỗ trợ mạnh này rất là thấp nên các bạn thấy là uh, độ an toàn rất là cao và cổ phiếu này nó vẫn đang tích lũy là khá tốt trong cái xu hướng đi định tiếp theo những cái cổ phiếu như là SHG cũng tương tự như vậy nhưng tuy nhiên thì cái cổ phiếu này thời điểm này khối lượng nó tương đối lớn nên chúng ta vẫn cần phải tiếp tục đợi thêm thời gian à, và chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác như hôm nay chúng ta có những cổ phiếu như là VIX cũng uh, tăng khá mạnh bởi vì trong thời gian vừa qua thì chúng ta biết là cái cổ phiếu này hoặc một số cổ phiếu mà blue chip thì được rất nhiều rất nhiều các ờ, quỹ có thể một phần quỹ nào họ mua bởi vì cái tái cấu trúc ETF đặc biệt là chúng ta thấy là Việt Nam tới đây có thể trở thành nước mới nổi nên việc mà có thể mua một phần trong lần này nó có ảnh hưởng lên cái những cái cổ phiếu blue chip trong đợt này là khá hot nhưng cái việc mà cổ phiếu đi lên trong cái đoạn này chúng ta thấy là quá trình phân phối nó vẫn chưa bán chưa có dự bán ra nên những cổ phiếu này nó vẫn còn cái năng lượng để tiếp tục đi lên chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu đang tích lũy khá tốt như là cổ phiếu uh, ờ, MB DMPM Đấy, cũng đang tích lũy khá tốt rất nhiều cổ phiếu cũng đang uh, đi lên tạo ra khá tốt vẫn còn chu kỳ và chúng ta cũng còn rất nhiều cổ phiếu khác và thay vì chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu mà chúng ta uh, thấy nó đã chạy quá là nhiều thì chúng ta có thể để ý những cổ phiếu mà dòng ngân hàng để xem là những cái nhóm này nó còn tiếp tục uh, có tại chạy không à, cổ phiếu này thì chúng ta cũng, cũng thấy là từ cái nền này nó tăng khá mạnh và vùng này nó đang chúng ta dao động khá lớn thì chúng ta tạm dừng đấy hoặc là cổ phiếu STB cũng dao động khá lớn trong vùng này đây là những cổ phiếu đã chạy nước rút rồi và chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu nhỏ hơn những cổ phiếu như là PNG những cổ phiếu nhỏ hơn nó vẫn chưa chạy hết chu kỳ thì những cái cổ phiếu này nó vẫn còn cơ hội chúng ta còn chúng ta lại tập trung vào những cổ phiếu mà nó đã chạy quá xa rồi chúng ta lần bán ra bởi vì nó sẽ có những cái chu kỳ nhiều khả năng nhưng không phải 100% nhiều khả năng nó vẫn còn một cái chu kỳ chạy nốt trước khi nó phân phối hết bởi vì chúng ta biết rằng những cổ phiếu này để phân phối ngay với những khối lượng lớn như này nó chưa phân phối được mà thường nó phải kéo hết trước khi nó bước vào chu kỳ phân phối à, chúng ta còn à, một vài cổ phiếu khác nữa cũng đang trong quá trình xác nhận chẳng hạn thế những cái việc để phân phối điểm này thì thường những cổ phiếu này nó không thể phân phối được trừ khi nó bước vào một cái đợt uh, chạy nốt chu kỳ nên một số anh chị em có hỏi Dũng là à, mua bán làm sao cho nó tốt nhất thì cái quan trọng là chúng ta cần phải lựa chọn các nhóm cổ phiếu xem là trong loại này nó đang đứng ở đâu chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu VPBank giảm rất là mạnh đúng không trong quá trình đi lên thì cái việc cổ phiếu nó bị áp lực ở vùng này hoặc thậm, thậm chí là cổ phiếu bị uh, một cái nhóm quỹ là họ bán ra tuy nhiên những vùng kháng cự ở dưới này nó khá chắc chắn nên việc mà chúng ta mua những cổ phiếu này trong những vùng này thì thứ nhất là về nếu trong trường bị thua lỗ nó sẽ thấp hơn uh, thấp hơn rất nhiều so với chúng ta mua trong quá trình bắt đáy các bạn nhớ là trong quá trình bắt đáy chúng ta sẽ rủi ro hơn rất nhiều đây là cách thức mà dùng uh, ờ, nhận để chúng ta nhận biết các cổ phiếu đầu tư thì kết luận ở đây chúng ta sẽ hiểu đơn giản như thế này thị trường của chúng ta nó đang bước vào quá trình chạy nước rút các bạn nhớ nhá đang bước vào một quá trình chạy nước rút khi mà quá trình chạy nước rút này thì ờ, nó có đặc điểm đó là gì ạ nó sẽ có những cái quá trình phân phối đây chúng ta gọi là bắt đầu nó đang trong quá trình có thể là tăng tốc nếu nó quá trình này tiếp tục tăng thì nó tạo ra quá trình phân phối giả sử như là phiên hôm nay này so với phiên hôm qua nó tăng khối lượng hơn thì chúng ta gọi là phiên phân phối và khi nó xuất hiện phân phối này thì có thể nó kéo dài uh, một thời gian trước khi nó có điều chỉnh bởi vì uh, nếu nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ thì nó vẫn chưa thể nào chạy hết chu kỳ được mà thường khi mà thị trường mà bắt đầu đạt đỉnh thì cái tâm lý nhà đầu tư rất là hưng phấn cái thứ hai nữa là trong cái đoạn này thì chúng ta thấy là thị trường nó sẽ tạo ra gì ạ tạo ra phân phối ít nhất từ 3 đến 5 lần và nhá phân phối tức là cái phiên mà giá tăng à, tức nó phải trên quá trình chạy nước rút nhá còn quá trình đi ngang này thì không gọi là phân phối đó là tích lũy còn khi mà nó chạy nước rút thì mọi người lưu ý này một số Dũng ờ, có nghe một số là đây là chỉ như cái quá trình này phân phối những cái phân phối là nằm trong quá trình tích lũy này chúng ta gọi là rút bỏ thôi còn trong quá trình nó, nó tăng tốc này đây nó gọi là tăng tốc như này chúng ta đây là trong quá trình chạy nước rút này rồi nó tăng tốc rất là nhanh này. thì chúng ta gọi là gì ạ phân phối và những cái quá trình phân phối này nó có thể là tạo ra những cái sóng ngắn từ điều chỉnh ngắn thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái quá trình phân phối nó kể tiết ra với việc mà phân phối các cổ phiếu vốn hóa lớn những cái quan trọng là những cổ phiếu vốn hóa lớn nó không thể nào phân phối ngày một ngày hai ra được đây giả sử masa thì không thể phân phối một ngày được mà nó sẽ có quá trình uh, động rất là mạnh trong vùng 19 này 79 80 này đúng không ạ nó sẽ dao động trong này trước khi nó mới phân phối nên thị trường chúng ta nó cũng gì ạ nó sẽ có những cơ hội để cho những cổ phiếu đang tích lũy dở nó chạy nốt ạ đây là những cổ phiếu tích lũy dở, dở chạy nốt và những cổ phiếu PNG cổ phiếu FPT có rất nhiều cổ phiếu khác à, nên cái việc mà các bạn hiểu rõ rằng là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hiểu rõ là à, phân phối lúc nào là chúng ta cần phải thoát hết lúc nào là chúng ta cần phải bán ra hết lúc nào là chúng ta cần phải đứng ở ngoài thị trường và thậm chí là lúc nào chúng ta vẫn có thể tiếp tục những cái cơ hội để mua vào thì đây là một trong những cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể nhận ra được cái cổ phiếu mà chúng ta đang đầu tư nó đang ở đâu một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái chia sẻ à, cái video này của Dũng và khi mà các bạn hiểu rõ trên thị trường mà đạt đỉnh thì một số các điểm như sau một là à, quá trình nó phải chạy nước rút thứ hai là những cái cổ phiếu dẫn đầu nó phải tăng tốc rất mạnh cái thứ ba nữa là nó xuất hiện 3 đến 5 phiên phân phối trong quá trình chạy nước rút và thứ tư nữa là các cổ phiếu penny bắt đầu có dấu hiệu tăng mạnh và đây là một trong những cái tín hiệu để chúng ta thoát ra khỏi thị trường nếu các bạn thấy những video này của Dũng thực sự giá trị thực sự giúp các bạn có thể uh, đầu tư thành công thì hãy chia sẻ cho rất nhiều người khác được biết bởi vì uh, khi mà các bạn chia sẻ những cái kiến thức này nó sẽ giúp cộng đồng đầu tư của chúng ta sẽ tốt lên bởi vì Dũng biết rằng cái hệ thống phương pháp này À, với Dũng thì tự Dũng thấy rằng là rất ít người biết ạ. À. Về trên thị trường nó có rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng đây là phương pháp đầu tư đặc biệt nhất mà các bạn có thể biết được cái thứ hai nữa là với những chiến lược mà Dũng uh, chia sẻ ở đây có cả VSA về VSA là một Dũng là một người trong những người đầu tiên Việt Nam uh, chia sẻ tại vì Dũng đã chia sẻ từ năm 2012 và rất nhiều các học viên rất nhiều các uh, bạn mà Dũng đã hỗ trợ cũng đã thành công trên thị trường và hiện tại cũng khá là nổi tiếng trên các diễn đàn nổi tiếng trên những cái khóa học và nổi tiếng trên uh, những kênh YouTube và Dũng tin chắc rằng là khi các bạn hiểu rõ được cái hệ thống phương pháp thì sẽ giúp các bạn đầu tư đơn giản hơn dễ dàng hơn và có lợi nhuận cao hơn và khi mà các bạn nắm rõ được thì Dũng tin chắc là cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên rất là tuyệt vời đúng không ạ à, cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn và hãy đăng ký kênh của Dũng ở phần bên dưới bởi vì như sáng nay Dũng mới chia sẻ những cái cổ phiếu mà rất là hot nếu các bạn không có đăng ký không nắm rõ được cái thời điểm nào mà Dũng chia sẻ thì có thể chúng ta bị lỡ cơ hội nên hãy đăng ký kênh ở phần bên dưới và nhớ nhấn chuông để Dũng tiếp tục có những video những cái cổ phiếu thực sự có thể giúp chúng ta cải thiện được quá trình đầu tư của mình cũng như là giúp chúng ta nhìn nhận những cổ phiếu tốt nhất trong thời gian tới một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều cảm ơn các bạn